Xin chào các bạn đang đón xem video của Lê Nội Thị. Nhiều người thấy rằng họ đã khám phá ra bí quyết để có được hạnh phúc toàn diện. Khẳng định rằng điều đó không liên quan gì đến tiền bạc. Chỉ có tình yêu mới đem lại hạnh phúc. Có khả năng rất cao là bạn đã từng nghe câu Tiền bạc không mua được hạnh phúc. Tuyên bố này không thể phủ nhận là chính xác, nhưng cũng có một lập luận phản bác mạnh mẽ, đưa ra bằng chứng quan trọng cho thấy rằng đôi khi Tiền bạc có thể tạo ra sự an toàn tài chính khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn về tổng thể. Còn theo tôi, nói ngắn gọn, thì câu tiền bạc không mua được hạnh phúc. Một là được phát ngôn ra từ người có quá nhiều tiền rồi, và họ không coi tiền là tất cả nữa. Hai, đây là câu nói ngụy biện của những người nghèo. Vì không có tiền nên ngụy biện cho sự nghèo khó của mình. Nói gì thì nói, khi buồn mà có tiền sách vali đi du lịch năm châu bốn bể,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 Mặc dù dân số chỉ có khoảng 5,8 triệu người, nhưng theo số liệu thống kê năm 2021, GDP Đan Mạch đạt 354,2 tỷ đô la Mỹ và thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 65.666 đô la Mỹ. Năm nay, tuy có giảm hơn một chút, nhưng vẫn là nước đứng thứ 10 thế giới về thu nhập bình quân đầu người. Là một nền kinh tế mở, Đan Mạch ủng hộ chính sách thương mại tự do. Xuất nhập khẩu chiếm gần 60% GDP. Môi trường kinh doanh của Đan Mạch được đánh giá là thân thiện. 10 năm liền được Ngân hàng Thế giới xếp hạng là nước có môi trường kinh doanh tốt nhất châu Âu và luôn đứng trong 5 nước có môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới. xếp ở vị trí thứ 9, Hồng Kông, với thu nhập bình quân 59.520 đô la Mỹ trên người trên năm. Kinh tế Hồng Kông là một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển, được xây dựng trên nền kinh tế thị trường, thuế thấp và ít có sự can thiệp kinh tế của chính phủ. Đây là một trung tâm tài chính, thương mại quan trọng và là nơi tập trung nhiều đại bản doanh của công ty của khu vực châu Á-Thái Bình Dương nếu tính về GDP bình quân đầu người và tổng sản phẩm nội địa. Hồng Kông là trung tâm đô thị giàu nhất ở Trung Quốc. Hồng Kông là một trong bốn con rồng kinh tế của châu Á, cùng với Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan. Kinh tế Hồng Kông hiện nay theo thu nhập bình quân đầu người đạt mức 59.520 đô la Mỹ trên người, xếp trong top 10 toàn cầu. xếp ở vị trí thứ 8, chính là một quốc gia Đông Nam Á của chúng ta, Brunei, với thu nhập bình quân 62.371 đô la Mỹ trên người trên năm. Brunei là một quốc đảo nhỏ bé với diện tích rộng khoảng 5.765 km vuông, chỉ tương đương với tỉnh Tuyên Quang của Việt Nam. Là một đất nước Hồi giáo giàu có nhờ tài nguyên dầu mỏ, vàng có ở khắp nơi, nên kinh tế nhỏ bé Brunei có nguồn thu chủ yếu từ chế biến và xuất khẩu dầu mỏ. GDP của Brunei từng đạt cao nhất 19 tỷ đô la Mỹ vào các năm 2011-2012 nhờ giá dầu leo thang. Trong các nước khu vực ASEAN, Brunei thuộc vào nhóm các nền kinh tế nhỏ. Tổng sản phẩm quốc nội của Brunei vào năm 2020 là 12,02 tỷ đô la Mỹ, theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Thế giới với nền kinh tế nhỏ nhưng dân số thấp nên tổng sản phẩm quốc nội trên đầu người của Brunei cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, chỉ đứng sau Singapore. Xếp ở vị trí thứ 7, Hoa Kỳ, với thu nhập bình quân đầu người đạt 63.416 đô la Mỹ trên người trên năm – kinh tế Hoa Kỳ, Mỹ là một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa hỗn hợp với kỹ nghệ, mức độ công nghiệp hóa và trình độ phát triển cao. Đây không chỉ là một nền kinh tế phát triển, mà còn là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới tính theo giá trị GDP danh nghĩa năm nay. Suốt nhiều năm qua, nền kinh tế Mỹ luôn thoát hiểm một cách ngoạn mục, cho dù bị ảnh hưởng không ít bởi nhiều trở ngại như đại dịch Covid-19, những sự đổ vỡ của thị trường chứng khoán, các cuộc tấn công khủng bố, các vụ scandal từ các tập đoàn tài chính, thiên tai từ thiên nhiên. Bằng nhiều biện pháp, Hoa Kỳ luôn duy trì được vị thế là một nền kinh tế có tính cạnh tranh cao, sản lượng lớn và có tầm ảnh hưởng rộng lớn nhất trên thế giới. xếp ở vị trí thứ 6, Na Uy, với thu nhập bình quân 65.800 đô la Mỹ trên người trên năm. Có lẽ mọi người đều đã ít nhiều nghe nói đến nền kinh tế hoàn hảo của Na Uy. Tuy nhiên, làm cách nào mà quốc gia này lại có thể xây dựng được một nền kinh tế tốt đến như vậy? Nhiều nhà kinh tế cho rằng, nền kinh tế Na Uy là sự pha trộn giữa tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa – Đất nước này giữ vị trí thứ 6 trong danh mục xếp hạng những quốc gia có GDP bình quân đầu người cao nhất. Những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, Na Uy đã phát hiện ra trữ lượng dầu mỏ vô cùng lớn. Nhưng thay vì bị thu hút bởi hoạt động kinh doanh dầu mỏ, Na Uy dường như khá thận trọng khi kiểm soát kinh doanh từ dầu và đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Sự gia tăng giá dầu này đã khiến cho GDP của Na Uy tăng thêm 500% trong một thập kỷ, điều chưa từng xảy ra vào thời điểm trước đó và được cho là vẫn còn tiếp tục tăng nhiều hơn nữa. GDP của Na Uy đã tăng từ 12 tỷ đô la Mỹ lên đến hơn 65 tỷ đô la Mỹ. Thay vì vung tiền mặt như các đối tác Trung Đông, Na Uy có tầm nhìn xa khi thấy được nguồn thu từ dầu mỏ không phải là mãi mãi. Họ cần có một nguồn thu đáng tin cậy hơn. Vì vậy, họ đã quyết định đầu tư vào một quỹ có tên là Sovereign Wealth Fund, quỹ tài sản có chủ quyền. Điều đáng ngạc nhiên là quỹ này có lượng tiền lớn nhất thế giới, đánh bại người Trung Quốc cũng như quỹ của UAE. Điều này càng đáng chú ý hơn là dân số của Trung Quốc gấp 250 lần dân số của Na Uy. Quyết định này được ủng hộ bởi vì triết lý của họ là những nguồn tài nguyên này là tài nguyên tài sản của người Na Uy do đó họ sẽ được hưởng lợi từ nó. Xếp ở vị trí thứ 5, Thụy Sĩ với thu nhập bình quân 72.874 đô la Mỹ trên người trên năm. Kinh tế Thụy Sĩ là một trong những nền kinh tế ổn định nhất trên thế giới. Chính sách an ninh tiền tệ và giữ kín bí mật ở ngân hàng, làm cho Thụy Sĩ trở thành một địa điểm an toàn cho các nhà đầu tư. Do đất nước có diện tích nhỏ và chuyên môn hóa cao trong lao động, nên ngành công nghiệp và thương mại là các nhân tố chìa khóa cho nền kinh tế Thụy Sĩ. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Thụy Sĩ vào năm 2021 là 812,87 tỷ đô la Mỹ, theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Thế giới. Theo đó, chỉ số GDP của Thụy Sĩ tăng 60,62 tỷ đô la Mỹ so với con số 752,25 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư ngày hôm nay, đất nước Qatar với thu nhập bình quân 93.058 đô la Mỹ trên người trên năm. Qatar nằm ở phía đông bán đảo Ả Rập. Đất nước này chỉ có duy nhất đường biên giới ở đất liền với Ả Rập Xê Út ở phía nam. Ba mặt còn lại đều được bao bọc bởi vịnh Ba Tư. Đây là một bán đảo nhỏ với diện tích khoảng 11.500 km vuông, dân số dưới 3 triệu người, trong đó khoảng 10 đến 15% là người Qatar còn lại là người ngoại quốc. Mặc dù có diện tích nhỏ và dân số ít ỏi, nhưng Qatar lại có ảnh hưởng lớn trên thế giới, với vị thế là một trong những nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất toàn cầu. Trước khi các mỏ khí dầu được phát hiện, Qatar là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng việc mò ngọc trai, đánh cá và buôn bán. Dầu được phát hiện lần đầu tiên tại mỏ Dukan vào năm 1940. Mặc dù việc thăm dò và phát hiện thêm đã bị trì hoãn do chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng khám phá này đã là bước đầu tiên trong việc chuyển đổi nền kinh tế của Qatar. Sau khi các mỏ dầu được khai thác, thu nhập bình quân đầu người của Qatar đạt mức cao nhất thế giới, tăng từ 2.755 đô la Mỹ vào năm 1970 lên 85.000 đô la Mỹ vào năm 2010. Và sau đó, GDP bình quân đầu người đã giảm xuống còn 50.000 đô la Mỹ vào năm 2020. Hiện tại, Qatar là một trong những quốc gia nhỏ nhất nhưng hùng mạnh nhất ở Vịnh Ba Tư, cũng là một trong những nước giàu có trên thế giới và là quốc gia Ả Rập đầu tiên đăng cai World Cup vào năm 2022 này. xếp ở vị trí thứ ba, đất nước Iceland, với thu nhập bình quân 94.392 đô la Mỹ trên người trên năm. Với sự phát triển thần tốc về kinh tế trong giai đoạn 1995-2007, Iceland được sánh với hình ảnh con hồ vùng Celtic. Từ quốc gia thuộc nhóm nghèo nhất châu Âu, đảo quốc chuyển mình và vươn lên top giàu có nhất lục địa, vượt lên những nghi ngại Iceland cũng trở thành một trong những quốc gia đầu tiên thành công bước qua cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới giai đoạn 2008-2012, tăng trưởng dương liên tiếp trong gần một thập kỷ. Kỳ tích này đang lặp lại trong thời kỳ Covid-19, khi hầu hết các nước giàu có tại châu Âu chật vật vì đại dịch, thì năm 2020, Iceland vẫn ghi nhận GDP tăng 3,4%, Giới chuyên gia nhận định, lý do lớn nhất giúp Iceland duy trì sức tăng trưởng là chiến lược kinh tế tri thức, tập trung vào ngành dịch vụ công nghệ cao, dược phẩm và khoa học đời sống. Theo báo cáo của Irisop, mỗi năm Iceland thu về hàng chục tỷ đô la Mỹ từ thương mại xuất khẩu nhóm ngành dược phẩm, công nghệ và hoạt động của các tập đoàn FDI hàng đầu thế giới. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với vị trí Á quân ngày hôm nay. Singapore với thu nhập bình quân 97.057 đô la Mỹ trên người trên năm. Singapore không có nguồn tài nguyên, nước ngọt hay là lương thực. Đa phần thực phẩm đều nhập từ bên ngoài và diện tích cũng rất nhỏ. Nhưng Singapore vẫn nằm trong top các nước có nền kinh tế phát triển và nằm top đầu của thế giới Singapore nổi bật là trung tâm tài chính thế giới và thu hút được nhiều sự đầu tư của nhiều nước phát triển. Sau 50 năm, một quốc đảo nhỏ bé giờ đây đã trở thành quốc gia với nền kinh tế mạnh mẽ và vô cùng phát triển. Vẫn có nhiều câu hỏi đặt ra rằng, một đất nước không có nhiều thứ để khai thác đến như vậy, nhưng lại có thể trở thành đất nước đứng top đầu. Và đây sẽ là câu trả lời dành cho câu hỏi trên. Tuy nhỏ bé, nhưng những công trình công cộng ở đây rất hiện đại. Có thể kể đến là cảng biển, sân bay, đường xá. Và đây cũng là yếu tố quan trọng góp nên sự thành công của kinh tế Singapore. Bởi không có nguồn tài nguyên thiên nhiên, vậy nên chính phủ Singapore tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực, nâng cao khả năng. Chú trọng đến vấn đề giáo dục của tất cả các cấp, và đó cũng là lý do làm cho Singapore trở thành tâm điểm của nhiều bạn trẻ. Thứ hai là khuyến khích đầu tư nước ngoài vào Singapore. Việc này được chính phủ Singapore rất khuyến khích, đưa ra các chính sách vô cùng ưu đãi cho các nhà đầu tư. Vậy nên mà nơi đây đã trở thành thiên đường cho các nhà đầu tư. Khi họ đầu tư vào Singapore, thì sẽ mang theo hệ thống và thị trường của họ. Nhờ vậy, mà nền kinh tế Singapore có bước ngoặt vô cùng lớn, trở thành đất nước có nền kinh tế tốt đầu. Tất nhiên, ngoài hai yếu tố chính trên, thì cũng còn rất nhiều yếu tố nữa để tạo nên một Singapore như ngày nay đúng không các bạn? Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với vị trí quán quân ngày hôm nay – Luxembourg với thu nhập bình quân 118.001 đô la Mỹ trên người trên năm. Đại Công quốc Luxembourg, một quốc gia ở Tây Âu, được biết đến với mức thu nhập cao và tỷ lệ thất nghiệp thấp, là quốc gia nằm trong top đầu giàu nhất thế giới. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, yếu tố chính khiến GDP bình quân đầu người tại Luxembourg cao – là nhờ số lượng lớn người dân làm việc trong nước vẫn đăng ký cư trú tại các nước Tây Âu lân cận. Trong khi đó, trang World Atlas cho rằng GDP cao cũng có thể nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng tiên tiến của đất nước. Vào những năm 1970, quốc gia không giáp biển này phụ thuộc vào thép và sắt cho đến khi ngành này ngừng mang lại lợi nhuận. Hiện nay, Luxembourg thịnh vượng nhờ sự kết hợp của nhiều ngành công nghiệp